kia đâm tay mà thôi không rửa nữa nên là không lấy đâm tay dạ. quét ngâm tí cho nó ngồi ngồi dạ dạ rồi rồi rồi em mà chịu một giờ chạy tới nha rồi rồi một giờ một đó là được rồi xét bây giờ mình loại rơi như vậy thấy rõ thấy cái chất lượng của chết được rồi chất lượng anh thấy sao anh từ từ để coi thử dạ. để coi cho nó cho nó ngấm ra dạ. cho nó ngấm có tí để xong mình về dạ. À, mấy cái loại à, dung dịch này thì mình để cho nó ngấm chung nhá muốn được tôi ký là hết thì chạy hết chạy chạy qua cầu vượt đấy xong rồi chạy hết đường tôi ký dọc cái ra ờ, đấy là dọc đường đấy một bên này ra đường vườn an xương ra trường sinh một bên Từ quá hấp anh thấy nó có mùi không anh thấy cái chai này của bên em nó có mùi không anh chưa thấy mùi gì cả thì có nhiều người à, người ta ngại cái mùi của cái hóa chất ấy mùi cũng hơi hôi một xíu nhưng mà so với dầu hôi với lại cái thì chưa thua chưa ăn thua không anh à? nhưng mà sợ máy mà sợ mùi hôi thì thua rồi dạ nó lấy cho bác cái răng của rong đây dạ. test cái máy này mà sạch được thì quá chất lượng dạ cái máy này là máy dơ cực kỳ dơ cực kỳ dơ luôn em còn thấy nó cả vào vào cả nước nữa nè ờ, nước nó dính vào máy đấy dạ ôi trắng bóc rồi máy dơ lắm này là quá chưa? quá giờ luôn này mà rửa xăng thì thôi tốn hơi nhiều xăng dạ và nó cũng phải cạo với hết đường mà cái này không sạch được ấy. đây làm thì nói chung là rửa xăng thì anh ờ, sử dụng cái cái, cỏ nữa cái cỏ nó bằng cái khoan đó dạ này mà rửa xăng là tốn ờ, mấy lít à cái này đấy khoảng ờ, nếu mà biết cách rửa và tiết kiệm thì nó phải tầm 5 lít đó. 5 lít xăng nữa anh cứ ờ, cho cái dung dịch vào anh cứ cho nó vào đi anh chè sẽ nó bắn vào người mình chưa biết đấy dạ. cái hiệu của nó phản ứng của nó thế nào dạ cái chân ra này kia xe xe nó bắn đây là bị ngâm nãy giờ này, không? Dạ. Ở chỗ này là mình bôi vào từ nãy giờ này. Dạ đúng rồi, nó có cả đất nữa. Nó ra rồi kìa. Xăng xăng là chắc nó khó ra hơn cái này. Đúng rồi, xăng chủ yếu nó rửa sạch thì đất nó vẫn gần dưới. Dạ. Chắc là nó gai trắng này kìa sạch cái này coi đó đây làm hôm nay cũng gặp cái máy này là bẩn dơ nhất ạ dạ và nếu mà máy này ví dụ như là bình thường nếu mà không có chất tẩy thế này á thì mình dùng à, cái chén trước mình chè trước được không dạ chè trước xong mình mới rửa nếu ai để cái này mà rửa thì phải à, nếu mà đổ xăng thì không thể ra được đổ xăng bình thường là không bao giờ ra được không bao giờ ra anh thấy cái này nó ra nãy giờ cũng nhanh đó chứ anh có có nói chung là có hiệu quả đó dạ nếu mà so với so với một cái máy cỡ này mà rửa như này thì có hiệu quả dạ anh cứ rửa đi anh dạ cái này là không cạo yeah. Dạ. chưa có cạo để thử. chưa cạo luôn dạ, cạo, là trắng này. test là một cái kiểu này mới biết được dạ ôi ủa mà cái máy sạch cho test thì nó đơn giản lắm những cái máy sạch thì gần phổi qua là nó sạch rồi anh ạ máy như thế này test này nó mới ra được công dụng của nó chứ thằng nào mạnh thằng nào yếu là biết ngay cho bác một xô nước này lên đây có xô nước nha, có xô nước xô nước không nó của này nó đen này mà đen. này nữa sang không biết bao nhiêu cho đủ quá nè không được đủ xe từ thắng ra được dạ. nếu mà không mình đây cái đây là mình test ba chất thôi chứ nếu mà đúng đây á mình rửa cái này là mình cạo sơ dạ cạo cho nó sạch cái lớp đất trước dạ bắt đầu là mình sẽ lừa rửa thì nó có vẻ dạ. hiệu quả tốt hơn dạ và cái này nếu mà đúng đây làm mấy quả chất này là phải dùng cái máy xịt áp lực á dạ. xịt trước ông ờ, cái máy rửa xe bình thường cũng được xịt xịt hết bay hết hết đi cái mình cho cái này vào một lúc là nó ra này nói chung là được á này thì hiệu quả ok là tốt còn dạ. Ờ, chưa biết là còn cái vấn đề cái đứng xe rồi cái chỉ số cái đứng xe nó rồi ờ, giá thành nó như thế nào dạ. tại vì khi nếu mà rửa cái này á thì mình phải chấp nhận là nó phải rẻ hơn là hiệu quả hơn là cái xăng và dầu hôi dạ. rất nhiều thì mình mới rửa dạ. còn ờ, mình hóa chất nó sẽ hại hơn xăng này